cây này ít cành dí nó vào thế bí thế bí nó không có cành nhảy nhiều nên nó phải đá luôn trơn clip của Quảng Tara Lạng Sơn nhé anh em ai kết em nó thì alo cho mình nha <laughs> không có cành đậu con rừng rất là bí bí hết nước chơi luôn đấy trên cây sung thế cơ mà xuống đây không có đường di chuyển chuẩn bị kết thúc này Thank you. ok nha anh em hàng nó về đội nha chiến nó đưa nó về đội sập vẫn đánh lại mồi này con này như vậy là dám hót đấy nếu mà mồi mình không đánh là nó hót trong lục đấy xuống đi em bảo dựng đứng này. cá với anh em là con này hot trong lục luôn anh em đợi tí nhá nó túm được chân con mồi mình à. Đấy định hót này Đấy anh em nghe thấy không Đấy anh em nghe thấy chưa đấy anh em nhìn là nhìn mỏ nhìn họng nhé đấy câu này này đó đó anh em thấy chưa mình đoán thì không bao giờ sai gần như là không phải đoán nói chắc luôn đấy nhìn thái độ con chim là mình biết nó sẽ hót hay là không hót mà đấy, anh em thấy chưa cho rộng rất là nhiều để mình à, dịch lại gần tí nhá quay trên xa sẽ quay được cái mỏ đó. Đó. Bảo quay anh em xem mồi không đánh nó nó mới hót được Rồi xuống đi thực chiến đây Nó cũng vẫn cứ đánh lại này Đấy anh em thấy chưa Hót rất là to đó anh em nghe thấy gì không ra rộng kép luôn máy đi này đó đó clip của Tava Lạng Sơn nha anh em ok nhá đó kép luôn mình không phải là đoán đâu mà gần như con nào mình bảo hót là nó sẽ chắc chắn là nó sẽ hót ok nhá ai kết con bổi thì alo cho mình